Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi lại muốn tiếp tục giới thiệu tới quý vị một cái tác phẩm mới mà chúng tôi vừa mới hoàn thành Và quý vị nhìn thấy ở đằng phía sau tôi đây là cái tác phẩm có tên là Quan Vũ Chấn Hẻm Hoa Dung Tuy nhiên thì tôi không giới thiệu về cái điển tích Quan Vũ Chấn Hẻm Hoa Dung mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị một cái góc nhìn có tên là cái góc nhìn nhân quả trong bức tranh Quan Vũ Chấn Hẻm Hoa Dung Vậy thì góc nhìn nhân quả trong cái tác phẩm này nó uh, diễn ra như thế nào? Và cái nhân quả này là nhân quả với ai? Ai là người tạo nhân và ai là người được quả? Thì uh, trong cái clip ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu tới quý vị cái góc nhìn của chúng tôi đó là luật nhân quả trong bức tranh Quan Vũ chấn Hẻm Hoa Dung. À, ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái việc gieo nhân. Trong cái việc gieo nhân này thì tôi muốn kể lần lượt cho quý vị nghe ba cái lần mà một người đã gieo nhân để sau này người này gặt được lại cái quả và như quý vị cũng đã theo dõi ờ, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung thì chúng ta cũng đã biết được rằng cái thời kỳ mà 18 lộ chư hầu cùng đứng lên thì ngay lập tức lúc đó đã bị kiêu kỵ hiệu úy Hoa Hùng là một đại tướng của Đồng Trác liền lập tức đã chém được 3-4 tướng của 18 lộ chư hầu và đến nỗi là viên thiệu còn phải ờ, thốt lên rằng nếu như mà có Nhan Lương và Văn Sú ở đây thì Hoa Hùng chẳng đáng là gì cả Chính vì như vậy cho nên là khi mà Quan Vũ xuất hiện uh, Xin ra trận để có thể chém đầu uh, Hoa Hùng Thì ờ, cả viên thiệu, cả viên thuật đều là những người phản đối Và đều cho rằng cái vị thế của Quan Vũ lúc đó chỉ mới là một cung thủ Và một cung thủ thì không thể ra trận để đánh nhau với đại tướng Và sẽ sợ là bên kia sẽ nói rằng ờ, cả 18 lộ chư hầu nhưng không có một người để ra oai thế nhưng mà cái phẩm chất đầu tiên để Tào Tháo khi đó đã nhìn thấy quan vũ là cái sự gieo duyên cho quan vũ bước chân lên chiến trường đó là uh, Tào Tháo đã nói rằng uh, người này tôi nhìn cũng có những uh, phẩm chất riêng và ngoại hình cũng không thể biết được đây là một cung thủ vậy thì hãy cho ra đánh nếu như mà uh, không đánh được về xử tội cũng vẫn chưa muộn và liền lập tức lúc đó thì Tào Tháo đã đem một cái chén rượu ra để chúc cho quan vũ lên đường được ấm lòng tuy nhiên thì quan vũ cũng đã nói rằng xin hãy để lại chén rượu và tôi ờ, sẽ quay về để uống tiếp và từ đó đã tạo lên một cái điển tích gọi là hâm rượu chảm hoa hùng và cái câu chuyện này là câu chuyện mà lần đầu tiên đánh dấu cái cuộc gặp mặt giữa Tào Tháo và Quan Vũ và đây cũng là cái nhân đầu tiên Tào Tháo gieo cho Quan Vũ để Quan Vũ có thể là ghi dấu bước lên chiến trường và từ đây hai người đã gặp mặt nhau và hai người đã uh, nhìn nhau với một cái thiện cảm và điều này cũng đánh giá được rằng Tào Tháo là một người có con mắt nhìn người rất tinh tế đặc biệt là với cái thiện cảm riêng với Quan Vũ đến cái nhân duyên thứ hai mà Tào Tháo gieo cho Quan Vũ đó là vào năm 200 thì quý vị cũng nhớ đó là cái trận chiến uh, chiếm lại từ châu của Tào Tháo đánh Lưu Bị thế thì lúc này là Lưu Bị với một cái lực lượng là quân mỏng và tướng yếu cũng chưa thể chiến thắng được với Tào Tháo chính vì như vậy cho nên là Lưu Bị đã phải chạy về phương Bắc với Viên Thiệu Vương Phi thì ờ, chạy xuống Nhữ Nam còn lại thì ờ, Quan Vũ vì là phải phò tá hai chị dâu cho nên là Quan Vũ đành chấp nhận ở lại tuy nhiên ở lại không phải để hàng Tào mà lúc này Tào Tháo vì muốn giữ được uh, thu phục được Quan Vũ về với bên mình chính vì như vậy cho nên là ban đầu thì Quan Vũ muốn lấy cái chết tuy nhiên thì sau khi cái sự khuyên có sự khuyên giải của Trương Liêu với Tào Tháo và với Quan Vũ thì Quan Vũ đã đưa ra ba điều kiện và nếu như Tào Tháo chấp nhận thì ông mới uh, đồng ý để hàng Tào và ba cái điều kiện mà Quan Vũ đưa ra thì nó vô cùng khắc nghiệt hay được lịch sử gọi rằng đó là cái ước pháp tam chương và trong cái ước pháp tam chương này thì có điều đầu tiên đó là điều uh, Quang Vũ đã nói rằng tôi chỉ hàng nhà Hán chứ tôi không hàng Tào vì lúc đó Tào Tháo đang nắm Hán Hiến Đế trong tay Chính vì vậy cho nên là Quan Vũ nói uh, hàng nhà Hán chứ không hàng Tào cũng là có một cái lý do rất là chính đáng và điều thứ hai quan Vũ đưa ra yêu cầu đó là phải sắp xếp được một nơi ở sạch sẽ, thoáng mát và không được cho những đội tiểu nhân đến uh, để quấy rối hay là phục vụ hai chị dâu của mình. Và điều thứ ba là ngay sau khi biết tin Lưu Bị ở đâu thì quan Vũ chắc chắn sẽ rời đi để đi tìm Lưu Bị. Và với cái điều kiện thứ ba này thì Tào Tháo cũng cảm thấy rất là uh, băn khoăn và rất là là buồn và với một người thà phụ cả thiên hạ chứ không để cho thiên hạ phụ mình như Tào Tháo mà đành phải chấp nhận cái uh, ước pháp tam trương của quan vũ đưa ra đặc biệt là cái tình huống mà quan vũ uh, sẽ rời đi để tìm lại lưu bị thì để thấy đó là tào tháo đã phải có một cái uh, nhân duyên gì đó rất lớn nó có thể vượt ra ngoài những cái suy nghĩ của tào tháo hoặc là nó là một cái sự tiền định nào đó đi Ờ, để sắp xếp cho Tào Tháo và Quan Vũ gặp nhau và rồi sau đó Tào Tháo lại có những cái cử chỉ có những cái sự đối xử rất là trên cả chừng mực bằng những cái việc ví dụ như là uh, tặng cho con ngựa xích thố này uh, phong làm thiên tướng quân này đó là phong là hán thọ đình hầu ở một trong những cái tước lộc rất là lớn trong thời phong kiến điều đó đủ thấy rằng vị trí của quan vũ và hình ảnh của quan vũ với tào tháo là vô cùng quan trọng tiếp tục đến cái nhân thứ ba mà Tào Tháo gieo vào lòng quan vũ đó là sự kiện qua năm ải chém sâu tướng trong ờ, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quan Trung quý vị cũng đã thấy đó là quan vũ sau khi chém Nhan Lương và Văn Xú để ờ, đền cái ơn mà Tào Tháo đã dành cho mình thì lúc đó quan vũ đã tìm hiểu và biết được thông tin là Lưu Bị lúc này đang ở bên Viên Thiệu và ông cũng lập tức trả lại toàn bộ uh, mũ mao uh, vàng bạc lụa là đã tặng cho quan vũ thì đều hoàn trả lại duy ông chỉ nhận mỗi con ngựa xích thố và quan vũ qua năm cửa ải gặp rất nhiều những tướng của Tào Tháo ra chặn đường và yêu cầu phải có giấy thông hành mới cho đi qua tuy nhiên có những tướng đã phải chết ở dưới lưỡi đao thanh long đao của quan vũ và sau khi có rất nhiều tướng đã phải chết ở dưới ngọn đao đó thì Tào Tháo không những không trách tội quan vũ mà còn liên tiếp đưa ra rất nhiều những đạo chỉ yêu cầu tất cả những tướng lĩnh ở ờ, chấn qua các cái ải đó phải tạo điều kiện để cho quan vũ được đi qua và chính cái uh, nhân lành mà Tào Tháo đã liên tục gieo vào lòng của quan vũ như vậy thì điều đó đã cho thì điều đó phản ánh được một cái thiện cảm rất lớn của Tào Tháo dành cho quan vũ và đó cũng là cái nhân duyên để giúp cho mai này cái quả của Tào Tháo không phải chịu uh, thiệt mạng không phải chịu chết dưới lưỡi thanh long uyển nguyệt đao của quan vũ giống như là các tướng xấu số khác và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả mà Tào Tháo nhận được lại của quan vũ là gì để chúng ta nhìn thấy đó là có ba cái nhân của Tào Tháo mới đổi lại được một cái quả của quan vũ thôi và cái quả mà Tào Tháo nhận lại được chính là bối cảnh ở đằng sau lưng tôi đây chính là bức tranh ở hẻm Hoa Dung thì vào năm 208 đã diễn ra một cái cuộc thủy chiến vô cùng khốc liệt một trong những cái trận chiến kinh điển nhất trong thời kỳ Tam Quốc diễn ra giữa nhà Tào và nhà Lưu cộng với nhà Tôn trong đó thì Lưu và Tôn liên kết với nhau để đánh Tào Tháo cái trận xích bích đó Tào Tháo đã bị thất trận và sau đó đã phải uh, chịu rất nhiều những cái khổ cực uh, cái hẻm núi đầu tiên là hẻm núi Ô Lâm mà Tào Tháo chạy qua đã bị Triệu Tử Long uh, chặn đường thì lại may mắn chạy thoát đến hẻm núi thứ hai đó là hẻm núi Hồ Lô thì tiếp tục bị Trương Phi chặn đường và đến hẻm núi thứ ba là hẻm núi Hoa Dung sau khi mà đã thở phào và đang cười cái sự uh, ngây ngơ uh, dại khờ của Chu Du và Khổng Minh khi mà không có người uh, chặn đường ở đây thì uh, ngay lập tức toàn bộ đội quân của Tào Tháo đã chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh uy dũng của quan vũ bước ra và ngay lúc này thì chính Tào Tháo cũng ờ, bị đơ mất mất mấy giây và không biết hình dung là mình sẽ phải làm như thế nào. Thì cũng may mắn có mưu sĩ Trình Dục ở bên cạnh và ông tiến lên nói với Tào Tháo rằng Quan Vũ là một người uh, phân minh rất là rành rọt cái việc uh, ân oán. Uh, trong đó thì Quan Vũ là người mà kẻ mạnh, uh, yêu thương kẻ yếu. Rồi uh, Quan Vũ cũng là người uh, yêu cái uh, chính nghĩa và ghét bậc tiểu nhân chính vì như vậy cho nên là thừa tướng đã có ân đức với quang vũ thì hãy đến xin ông ta thử xem biết đâu ông ta động lòng và bằng rất nhiều những cái thủ thuật cũng như là cái sự tinh tế của Tào Tháo Tào Tháo đã đưa ra những cái câu hỏi và đánh vào cái tâm lý của Quan Vũ bằng cách ví dụ như là uh, tướng quân lâu nay có khỏe không rồi uh, tướng quân uh, uh, vẫn nhớ về những cái ngày xưa với tôi chứ rồi uh, rồi không hề bạc rồi uh, sau đó là tướng quân có nhớ những kỷ niệm đó là qua năm ải chém sau tướng tôi cũng không hề uh, trách phạt uh, rồi tướng quân rời tôi đi cũng không có một lời chào hỏi tôi cũng không trách phạt và tất cả những điều đó đánh vào đúng cái tâm của quan vũ một người yêu cái chính nghĩa uh, yêu sự trung thực yêu cái sự trung thành như Quan Vũ thì chắc chắn sẽ ờ, không thể quên được những cái ân nghĩa mà người khác đã trao cho mình. Và bằng những cái lời thuyết phục như vậy thì Quan Vũ đã đấu tranh nội tâm rất là nhiều. Ờ, ông ngửa mặt lên trời và ông chỉ biết rằng mình đang phải đối diện với cái chết. Bằng tờ quân lệnh trạng đã viết với Khổng Minh khi mà để cho Tào Tháo chạy qua. Và với cái bối cảnh mà chúng tôi thiết kế đó là Tào Tháo dâng đao để xin hàng cũng như là hình ảnh của Trình Dục rồi tướng quân Trương Liêu đang quỳ dưới chân của Quan Vũ cộng với cái hình ảnh của Quan Vũ đang rất là đăm chiêu đang rất là uh, đau lòng đang rất là khó xử khi mình phải đối diện với cái tờ quân lệnh trạng nhưng nếu như mà giết Tào Tháo thì bản thân mình cũng không sống được với cái triết lý mà mình đã đặt ra chính vì như vậy cho nên là ở trên bức tranh Quan Vũ chấn hẻm Hoa Dung thì ờ, tôi đang chưa nói đến cái ờ, đường nét tiểu tiết chúng tôi đục mà tôi muốn nhân tác phẩm này để nói đến một cái góc nhìn của tôi về cái luật nhân quả nếu như không có ba cái nhân của Tào Tháo gieo vào lòng Quang Vũ thì chắc chắn không có một cái quả để có thể cứu được tính mạng của Tào Tháo và để cho Tào Tháo còn có cơ hội lập được lên thằng Ngụy và để cho uh, Tào Phi sau này được nối tiếp. Chính vì như vậy cho nên là cái cái luật nhân quả cho đến bây giờ tôi thấy nó vẫn hoàn toàn đúng đúng với tất cả trường hợp và đúng với tất cả mọi người và ờ, rất vui để giới thiệu tới quý vị một cái góc nhìn một cái tác phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chia sẻ và theo dõi tác phẩm này và xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những tác phẩm sắp tới tranh gỗ bùi gia thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị